còn về bếp ga Nhật á, thì nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn so với cái bếp ga Việt Nam thứ nhất là nó sẽ an toàn hơn nhờ vào cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi trường hợp tôi đang thử đây và khóa ga khi tắt lửa thì cái trường hợp lúc đầu tôi đã thử nhờ vào cái que cảm biến phía sau đầu chia lửa này và nó cũng ờ, tiết kiệm ga hơn thực tế như gia đình tôi có 4 người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá hơn 330 thì tôi sử dụng được hơn 2 tháng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 giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi về pin sạc thì tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó không đủ độ dài với học pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo các bạn nhận đất về thì mình sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương để nó không bị trượt các bạn móc vô đầu dấu trời của cực uh, là cục pin á, là cực âm các bạn đẩy vào bên trong